phương pháp hiệu quả nhất đối kháng với ý niệm phiến diện của người khác là niệm câu chủ tế của Kitô giáo này. Cứu chúng con thoát ly khung ác. Đây là lời cầu nguyện của tín đồ Kitô đối với Thượng Đế, trong đó nhất định có câu này: Cầu Thượng Đế cứu chúng con thoát ly khổ nạn thoát ly hung ác bởi vì người khác có ý niệm phiến diện quyền trụ quý vị đối với quý vị phóng ra ý niệm ác này họ hận quý vị oán hận quý vị nghĩ mọi cách nguyền rủa quý vị người nguyền rủa quý vị quá nhiều có người từng nói với tôi họ nói pháp sư tịnh không bao nhiêu người đang hận ngài rủa ngài ngài vẫn còn sống được ngài nhờ điều gì ở đây có đáp án tôi không có cầu nguyện Tôi nhờ vào việc Họ rủa tôi cũng được Hủy bán tôi cũng được hãm hại cũng được Tôi hoàn toàn dùng tâm cảm ơn Tôi tiếp nhận Tôi chúc phúc mỗi người họ Tại sao? Họ tiêu nghiệp chướng giúp tôi Không có nhiều người rủa tôi như vậy Nghiệp chướng từ vô thị kiếp tới nay Làm sao tôi tiêu trừ được đây là sự thật không phải giả à, đã kích càng nghiêm trọng nghiệp chứng tiêu trừ càng nhiều cho nên nghiệp chứng tiêu rồi cảnh giới đó hết sức tốt à, một lần trắc trở to lớn phía sau là một bầu ánh sáng à, đây là điều rất nhiều lão đồng tu theo tôi nhiều năm đều nhìn thấy không trải qua một lần đầy đọa bản thân không nâng cao lên được cho nên họ giúp tôi nâng cao tôi cho rằng họ có ý tốt họ không phải ý xấu đuổi tôi đi rồi đuổi đi rồi tôi tới một nơi còn tốt hơn nơi ban đầu tôi phải cảm ơn họ không thể không cảm ơn chúng ta thường đổi môi trường là càng đổi càng tốt nếu như hồi đó tôi ở đài loan những đồng tu học phật đó ở đài loan không đuổi tôi đi không ép tôi đi thì đời này tôi sẽ không rời khỏi Đài Loan. Ảnh hưởng không lớn. Đuổi tôi đi rồi, tôi tới nước Mỹ, tới Canada. Liền dần dần ảnh hưởng cả thế giới. À, ở Singapore, Singapore ép tôi không ở được nữa, không thể không đi di dân tới Australia Tôi có cảm ơn họ không? Cảm ơn họ Tại sao? Nếu tôi ở Singapore Cả đời tôi cũng không ra khỏi cái dòng đó Tới Australia rồi Tôi liền tới Liên Hiệp Quốc Càng ngày càng thù thắng Cho nên Đối với mỗi người đều cảm ơn Đều đã giúp đỡ tôi Bản thân tôi không thể phát triển Sức thúc đẩy của tôi là nghịch tăng thượng duyên đối với tôi mới có tác dụng ở trong cảnh giới thuận tôi như như bất động toàn là nghịch tăng thượng duyên thật muốn ở trong đó định cư luôn chỉ là không cách nào ép quý vị không đi không được cho nên từng bước từng bước ép tôi đi tôi quay đầu lại đối với mỗi bậc thang đều cảm kích thật vậy không phải giả hoàn toàn là tâm cảm ơn là tình thương tôi cảm thấy người thế gian này không có ai thực sự có ác ý với tôi họ không dùng phương pháp này tôi không thể nâng cao Họ phải mạo hiểm Tạo tội nghiệp đọa ác đạo Để giúp đỡ tôi nâng cao Tôi có thể không cảm ơn sao Các lão đồng tu Nghĩ lại lời tôi nói cho kỹ Thì sẽ thấy có lý Quý vị sẽ hiểu rõ Mãi mãi là một tâm cảm ơn giống như ca lợi dương đối phó những dục ti nhân giúp những dục ti nhân thành phật sớm hơn tức là thích ca mâu ni phật thích ca mâu ni phật vốn dĩ thành phật sau bồ tát di lặc hiện kiếp thiên phật thích ca xếp hàng thứ năm di lặc xếp hàng thứ tư bởi vì ca lợi dương giúp đỡ ngài Ờ, cắt bỏ thân thể không có tư hào oán hận còn cảm ơn ngài đã thăng cấp thành phật trước à, biến thành hiền kiếp tôn phật thứ tư bồ tát di lặc là tôn phật kế tiếp chúng ta phải hiểu đạo lý này người bức hại chúng ta Người sỉ nhục chúng ta Người quỷ bán chúng ta đều là ân nhân Ở chỗ này có thể nhẫn Có thể không động sân hận Không có oán hận Còn biết cảm ơn Sự tiêu nghiệp chướng này là tiêu trừ biên độ lớn không có cái gì lớn hơn sức mạnh này Cho nên quý vị nếu có trí huệ quý vị sẽ dùng Đặc biệt cảm ơn đối với những người này Tôi đặc biệt ngày ngày hồi hướng cho những người này Ở đây tôi đều cúng bà dị Quý vị nhìn cho kỹ Gây phiền phức cho tôi, hãm hại tôi Tôi đều cúng bà dị Tôi không có hận họ tôi thích họ tôi cảm kích họ cảm ơn ngày nay tôi có thành tựu này đều do họ giúp tôi nâng cao có một loại tư tưởng có thể khắc phục bất kỳ tâm trạng hay tình cảnh phiến diện nào tư tưởng quy gia tức là về nhà về quê quê nhà ở đâu quê nhà ở thường tịch quan quê nhà là tự tánh hồi quy tự tánh tức là diệu giác như lai tư tưởng quy gia là khát khao cùng cực và mục tiêu cuộc đời của một người trong những giây phút khốn khó nhất nó có thể giúp chúng ta đứng vững trên quỹ đạo vốn dị của chúng ta không bị ảnh hưởng không bị quấy nhiễu nhất định không thể sản sinh oán hận đối lập đối địch đối kháng trong môi trường này vậy là hư rồi À, à, chiến à. tranh là do không thể kiểm soát chính mình nên mới xảy ra quý vị luôn giữ gìn nhẫn nhường chiến tranh sẽ không xảy ra nhưng nếu như chúng ta không chống lại chẳng phải sẽ luôn bị người ta sỉ nhục bị người ta tàn hại hủy diệt chủng tộc của chúng ta sao không sai kết quả thật sự là như vậy nhưng quý vị không chống cự quý vị mặc dù bị hủy diệt chúng ta di dân lên trời lên cảnh giới càng tốt hơn họ tạo nghiệp này họ sẽ đọa địa ngục tại sao họ sát hại dân lương thiện không có lý do để sát hại cho nên quý vị nghĩ về hướng xa vẫn là được lợi ích nhưng làm sao ngăn ngừa chuyện này xảy ra giáo dục một sự giáo dục có đức hạnh người tốt thật sự từ bi người xấu nhìn thấy họ cũng không dám ra tay không nhận tâm ra tay người này không phải người xấu quý vị có cần vật gì thì yêu cầu họ họ cho quý vị quý vị không cần phải đi cướp không cần phải giết người phóng lửa họ sẽ cho quý vị con người có lương tâm à, nhân tính bổn thiện cho nên giáo dục rất quan trọng đây là người dân tộc ta ở bất kỳ chủng tộc nào trên toàn thế giới chủng tộc chúng ta cũng là thứ nhất từ xưa tới nay ngàn vạn năm trước hiểu được giáo dục luân lý giáo dục đạo đức giáo dục nhân quả dạy tốt con người cho nên chủng tộc này xã hội này mấy ngàn năm nay trị an trường cửu một số người nước ngoài nghiên cứu lịch sử văn hóa truyền thống cảm thấy kỳ lạ sao xảy ra được giáo dục tôi nghe giáo vụ trưởng Đại học Queensland nói với tôi Mấy năm trước Tôi về Australia Hiệu trưởng mời tôi ăn cơm Bởi vì trường có tặng cho tôi một học vị tiến sĩ giáo vụ trưởng tiếp tôi nói với tôi Ông nói trước chiến tranh thế giới thứ hai, trước đại chiến thế giới lần thứ hai, Australia có một số chuyên gia học giả nghiên cứu một vấn đề. Bốn văn minh lớn cổ đại trên thế giới, ba cái đã không còn. Tại sao văn minh cổ Trung Quốc còn có thể tiếp tục tồn tại? dùng chuyên đề này để nghiên cứu sau cùng có được kết luận mọi người hầu như đều khẳng định nhất trí họ nói có thể là người trung quốc biết giáo dục gia đình có được kết luận này ông tới nói với tôi Tôi khẳng định với ông Tôi nói kết luận này là chính xác Không sai chút nào Trung Quốc từ xưa tới nay Đời đời thế thế Cho tới những năm cuối Triều Mãn Thanh Không ai không coi trọng giáo dục gia đình Bởi vì Trung Quốc là một đại gia đình Gia đình nếu không có giáo dục Gia đình sẽ bị loạn Cho nên người Trung Quốc sanh ra Sống cuộc sống đoàn thể ngày nay đó là cuộc sống xã hội họ không phải là hành vi cá nhân họ là hành vi quần thể trung quốc thời cổ đại đơn vị xã hội này chính là gia đình một gia đình chính là một đơn vị quý vị tới nông thôn trung quốc bây giờ mà coi đó là dương trang đó là lý trang một thôn trang đó là người một nhà Ờ. đời đời thế thế không phân nhà ờ, một gia đình như vậy ngũ đại đồng đường chúng ta mở tộc phủ ra đều là năm đời năm đời đó là gì một nhà à, nhân khẩu phát triển nhiều hơn lại xây dựng một nhà tức tách ra rồi xây dựng một nhà nữa cho nên họ quan hệ rất mật thiết nhất định phải hiểu quan hệ luân lý quan hệ luân lý là quan hệ giữa người và người duy trì tộc quần này duy trì xã hội hòa hợp này trên thực tế là ngũ luân ngũ thường tứ duy bát đức rất đơn giản không hề phiền phức đây là gia đạo À, người người đều học tập sẽ biến thành gia học mỗi người đều tuân thủ sẽ biến thành gia quy à, cho nên từ nhỏ đã dạy họ cho tốt rồi người người là người tốt đều hiểu quy củ ví dụ nhường từ nhỏ đã dạy họ nhường không có cạnh tranh đôi bên đều nhường nhịn lẫn nhau từ nhỏ đã không thể huấn luyện sự ích kỷ có ích kỷ tương lai gia đình sẽ phiền phức khởi tâm động niệm tôi đều vì cả gia đình này tôi không phải vì cá nhân bản thân tôi cá nhân chính mình thành tựu to tới đâu quan dinh quy cho gia đình quan dinh của cả gia tộc quan niệm này chỉ có người trung quốc có người nước ngoài không có À, cho nên chủng tộc trung quốc này có thể từ thời giang minh cổ đại cho tới bây giờ nó vẫn chưa tiêu mất nguyên nhân ở chỗ này bây giờ tới thời gian nguy hiểm nhất nếu như không thể quay lại dạy học truyền thống trung quốc trung quốc thật sự nền văn minh này trong thời đại này sẽ tiêu mất bốn nền văn minh cổ đại đều không còn nữa rất là đáng tiếc Nền văn minh cũ này của Trung Quốc không những có thể cứu Trung Quốc Thôn Bi nói có thể cứu thế giới Quý vị nói Trung Quốc tới triều đường Triều đường là một triều đại quy hoàng nhất trong lịch sử Trung Quốc Bảo điển trị quốc Quần thư trị yếu Bây giờ bộ sách này chúng ta tìm được rồi. In ấn lưu thông số lượng lớn, dẫn lên một trào lưu. Trào lưu này là của toàn thế giới. Sau khi bộ sách này in ra, người đầu tiên tôi tặng cho trưởng lão Mahadi Thủ tướng Najib của Malaysia tặng cho chính phủ Indonesia, tặng cho thiên hoàng Nhật Bản. Lần này tới La Mã, tặng cho giáo hoàng La Mã. Bởi vì gần đây đã dịch thành tiếng Anh. Tiếng Anh vẫn chưa dịch toàn bộ Dịch được một bộ phận khoảng một phần mười à, Mỗi người đọc được Không ai không sanh tâm hoan hỷ à, Bản tiếng Anh sau khi lưu thông sẽ lưu thông tới toàn thế giới giáo dục còn quan trọng hơn bất kỳ điều gì nếu như chúng ta gặp phải điều phiến diện nhất định phải biết dùng điều chính diện để phản ứng không thể dùng phiến diện không thể nào đối lập không thể nào đối kháng đối lập đối kháng không bao giờ hết khi chúng ta bị niệm lực âm hiểm nhất dây khốn phương pháp tốt nhất để bảo vệ chính mình kiên định không dời niệm phật cầu sanh tịnh độ người tiến ta thoái ta thoái tới chỗ nào thoái tới thế giới cực lạc Tôi cũng hoan nghênh quý vị đến thế giới cực lạc Quý vị không chịu tới thì hết cách Tôi thực sự hoan nghênh quý vị tới Chúng ta lui về vòng tay của A-di-đà Phật Ở đây an toàn biết mấy Thù thắng biết mấy Hạnh phúc viên mãn biết mấy Cho nên chúng ta không có kẻ địch Không có oan thân trái chủ Oan thân trái chủ là khi quý vị mê hoặc điên đảo chiêu cảm tới Tâm quý vị định lại rồi Trí huệ khai mở Không thể nào có oan thân trái chủ nếu như quý vị học Phật Pháp Đại Thừa Quý vị hiểu rõ rồi Khắp Pháp giới khư không giới Dạng sự dạng vật cùng chính mình là một thể Ở đâu ra oan thân trái chủ Chính mình có thể chống đối chính mình sao Không thể nào Chủng tộc khác nhau Giống như các cơ quan khác nhau trong thân thể chúng ta Đôi mắt có chống đối lỗ tai không? lỗ tai có chống đối lỗ mũi không trái tim có chống đối quả thận không phổi có chống đối với gan không không đâu mãi mãi hòa hợp thân tâm quý vị lành mạnh nếu như chống đối thân thể của quý vị sẽ mắc bệnh nặng phải học bồ tát quý vị coi trong kinh điển gọi bồ tát là nhân giả nhân trong nhân từ nhân giả chính là bồ tát nhân giả ra sao không có đối địch nhân giả vô địch địch tức là đối địch Chứng tỏ Bồ Tát không có đối địch Biên kiến đã phá Mãi mãi không có đối địch Người có đối địch chắc chắn không phải Bồ Tát hoặc là phàm Phu Quý vị tra hết Đại Tạng Kinh Có một Bồ Tát nào đối lập với người nào đó không? Không tìm thấy tại sao bồ tát đã biết khắp pháp giới hư không giới tất cả chúng sanh cùng với mình là một thể là một không phải hai làm gì có chuyện chính mình chống đối chính mình câu cầu nguyện bên dưới Phía trước chúng ta để sót mất một câu Ở mặt thứ nhất Chúng ta đem nó nối lại Mặt thứ nhất Nội dung cầu nguyện Không có quy định đặc thù Nhưng bắt buộc bao gồm Thủ thuật thành công khôi phục nhanh chóng không có di chứng liên tục cầu nguyện 30 ngày đây chính là điều phía trước có nói chúng ta dùng ý niệm thiện giúp đỡ người khác cũng tương đồng với sự hồi hướng trong phật pháp nhưng cách làm ra sao người ta bị bệnh rồi có bệnh rồi bắt buộc phải bao gồm bệnh này của họ phải làm phẫu thuật hy vọng họ phẫu thuật thành công có thể phục hồi rất nhanh chóng không để lại di chứng ý niệm này mỗi ngày cầu nguyện một lần phải liên tục 30 ngày nó có thể thu được hiệu quả ít nhất là 7 ngày. Một ngày, hai ngày không sinh ra hiệu quả. Chúng ta hồi hướng cũng như vậy. Hồi hướng là sự hồi hướng lâu dài sẽ có tác dụng rất lớn. Ở đây nói với chúng ta, thí nghiệm, cầu nguyện, chứng minh. Những khoa học gia này làm thí nghiệm chúng ta có thể quay về quá khứ thay đổi quá khứ quá khứ làm sai rồi quá khứ ngu si không có trí huệ làm việc sai lầm sanh ra hậu quả nghiêm trọng ảnh hưởng tới hiện tại có biện pháp thay đổi không có đây là sự sám hối mà Phật môn nói. Sám hối là sám hối ác nghiệp quá khứ đã gây ra. Quý vị thật sự hiểu được đạo lý này, nó sẽ có hiệu ứng. Nó có thể thay đổi hoàn cảnh hiện tại của chúng ta. Bởi vì hoàn cảnh hiện tại là nhân tố từ quá khứ diễn tiến tiếp tục. điều này người bình thường rất khó tưởng tượng quá khứ đã trôi qua rồi được tôi có thể thay đổi quá khứ ảnh hưởng hiện tại cái đoạn quá khứ đó tôi không nói tới chỉ quản hiện tại không thông được hết sức khó khăn cho nên sức mạnh của sự sám hối rất lớn niệm lực nghịch hướng còn có quy lực hơn niệm lực thuận hướng nghịch hướng gì sai lầm quá khứ lỗi lầm quá khứ tôi bây giờ sửa hết lỗi cũ năng lượng đó có thể nhanh chóng kéo dài tới hiện tại có thể có tác dụng trong hiện tại quý vị coi chứng cứ thí nghiệm có thể chứng minh sự tồn tại của nhân quả nghịch hướng ý niệm có năng lực quay về thời khắc xảy ra sự việc trước đây ảnh hưởng tới sự việc đã từng xảy ra khoa học gia tin rằng sóng tiêu lượng tức là một loại sóng trong trường năng lượng vũ trụ gọi là sóng tiêu lượng có thể khiến con người cải biến thời gian và không gian lúc đó có thể thay đổi hiện tại hiện tại có thể thay đổi quá khứ có thể thay đổi tương lai bởi vì quá khứ hiện tại tương lai đều không phải sự thật đều sanh ra từ ý niệm trong ý niệm không có thời gian và không gian À, điều này phía trước đã nói qua nó siêu diệt không gian siêu diệt thời không năng lượng của ý niệm bất khả tư nghị à, sám hối à, chứng tỏ công đức của sám hối là có thật tôn giáo đều đề xướng sám hối nhưng không nói rõ ràng minh bạch năng lượng sám hối này nói rõ ràng nói minh bạch chúng ta sẽ sinh ra hiệu quả càng lớn không nói rõ ràng người bình thường nói đây là mê tín sự việc đã xảy ra rồi còn nghĩ nó làm gì còn nói nó làm gì À. đây là không hiểu chân tướng sự thật này khi hiểu chân tướng sự thật sám hối có tác dụng không phải không có tác dụng có thể giảm nhẹ tội nghiệp tạo ra trong quá khứ có thể từ quả báo bất thiện hóa giải sớm hơn đọa địa ngục có thể thoát khỏi địa ngục đoạn đường quỷ đoạn đường súc sanh đều có thể mau chóng thoát ra nó thực sự có tác dụng không phải không có tác dụng người khác sám hối thay họ có tác dụng chỉ cần bản thân họ có thể sám hối bản thân họ có thể chấp nhận chúng ta hồi hướng cho họ họ tiếp nhận được rồi họ sanh tâm hoan hỷ tâm địa trở nên càng ngày càng lương thiện ác niệm hóa giải rồi thiện niệm được sanh khởi họ ra khỏi địa ngục không phải không có lý do tất cả người sự vật gọi là giới hạn thời gian này Thời gian là người từ sự phân biệt chấp trước của con người mà sanh ra. Rời khỏi phân biệt chấp trước, thời không chẳng còn nữa. Cho nên đọa địa ngục Địa ngục phải bao nhiêu kiếp mới ra được Đây là gì? Đây là cách nói thông thường Tâm sám hối rất tha thiết Rất chân thật Sau không tái phạm Nghiệp lập tức được tiêu trừ Bao nhiêu kiếp liền biến thành thời gian rất ngắn Nếu như sự chấp trước kiên cố Không có tâm hối hận Hoặc là hiểu được Cũng có hối hận Nhưng sĩ diện không buông được Thời gian đó sẽ kéo dài thời gian dài ngắn ở giữa một niệm không phải thực tại thực tại không phải chân tướng sự thật chân tướng sự thật trước giờ không có một thứ gì là thực tại đạo lý này nhất định phải hiểu vũ trụ vật lý không phải cố định bất luận lúc nào thế giới chân thật đều do ý chí con người ý chí của chúng ta sáng tạo ra ý niệm sáng tạo ý niệm lúc nào cũng thay đổi thích ca mâu ni phật nói ảnh hưởng của việc dạy học trong 49 năm qua của Ngài. Trên trái đất này sẽ ảnh hưởng một dạng hai ngàn năm. Điều này trong Kinh có nói Chánh Pháp một ngàn năm Tượng Pháp một ngàn năm Mạt Pháp một dạng năm Theo sự ghi chép Trong sách cổ Trung Quốc Năm nay là Thích Ca Mâu Ni Phật diệt độ 3038 năm. Các Pháp Sư thế hệ xưa của Trung Quốc như Lão Hòa Thượng Hư Vân, Lão Hòa Thượng Đế Nhạc, Đại sư Ấn Quang đều dùng kỷ niên này. Theo kỷ niên này của Trung Quốc, Thích Ca Mâu Ni Phật diệt độ tới bây giờ đã 3038 năm. một ngàn năm chánh pháp đã qua một ngàn năm tượng pháp cũng đã qua một dạng năm mạt pháp đã qua một ngàn năm chúng ta bây giờ là một ngàn năm thứ hai của mạt pháp trái đất sẽ không hủy diệt những tôn giáo khác nói ngày tận thế phật pháp không nói ngày tận thế mạt pháp không phải tận thế mạt pháp là gì có người thuyết pháp cũng có người nghe không có người tu hành đi là mạt pháp diệt pháp là gì ngay cả người giảng kinh cũng không còn pháp liền bị diệt mất chánh pháp tượng pháp mạt pháp diệt pháp phật nói trong kinh bát nhã thuyết pháp của ngài rất có đạo lý Thời kỳ chánh Pháp là Thích Ca Mâu Ni Phật tại thế. Có người giảng kinh. Có người nghe kinh. Có người chân thật tu hành. Có người chân thật chứng quả. Đây là chánh Pháp. Đầy đủ bốn điều. À, có người chứng Tu Đà Hoàng Có người chứng A-La-Hán còn có một số ít người đại triệt đại ngộ minh tâm kiến tánh phật giáo truyền tới trung quốc là tượng pháp bởi vì đã qua một ngàn năm rồi truyền tới trung quốc ở trung quốc có người thuyết pháp có người nghe kinh có người tu hành chân chính có người chứng quả Ờ, tông môn đại triệt đại ngộ đại khai viên giải trong giáo hạ nhất tâm bất loạn trong tình độ tông đều là chứng quả sự nhất tâm bất loạn đi là chứng quả đi đều thuộc về chánh pháp à, càng gần cận đại người vật biến đổi rất lớn có người giảng kinh ít lại không nhiều như vậy nữa à, những năm đầu dân quốc những pháp sư giảng kinh nổi tiếng này có khoảng mười mấy người trung quốc là dùng đất lớn như vậy điều này rất là bi ai 200 à, năm trước ở vùng đất Trung Quốc này những người giảng kinh trong tự viện An đường ngày ngày đều có à, chúng ta đã lơ là 200 năm à, tới thời lớn hơn chúng tôi thế hệ trước của tôi ở hồng kông còn có pháp sư đàm hư à, pháp sư định tây còn có một số pháp sư giảng kinh à, ở đài loan pháp sư giảng kinh cũng có năm sáu người càng ngày càng ít người nghe kinh cũng có người chân thật tu hành ít lại không còn nữa đây chính là thời đại mạt pháp mà phật nói không có người chứng quả nhưng người niệm phật chân chính niệm phật giảng sanh thế giới tây phương cực lạc đó chính là chứng quả cho nên pháp môn niệm phật này là chánh pháp Người bây giờ sùng bái khoa học Tôn giáo dần dần suy vong Phật giáo không ngoại lệ Cho nên Điều chúng tôi tích cực đề xướng Tôn giáo phải quay về giáo dục Nó vốn dĩ là giáo dục Nhất là Phật giáo Thích Ca Mâu Ni Phật lúc đó cả đời Từ 30 tuổi khai ngộ Tới 79 tuổi Ngài viên tịch Cả đời giảng kinh dạy học chưa từng gián đoạn à, Thích Ca Mâu Ni Phật tại thế Không có những hành vi tôn giáo này à, Ngài không xây đạo tràng Ngài không làm bất kỳ Phật sự gì à, Thậm chí khóa tụng sớm tối Đều là cá nhân mỗi người tự làm Phật không có quy định Phật chỉ là buổi ngày lên lớp Mọi người tới nghe giảng Có nghi vấn nêu ra vấn đề giải đáp cho quý vị lớp học đây là hành nghi thế tôn tại thế một đời chúng ta phải biết trong phật môn không có những hình thức bái thần bái thiên này đều không có phật biết trong vũ trụ có thiên thần có địa thần có một số thần tiên đó đều là chúng sanh không khác gì với chúng ta có một số trí huệ của họ cao hơn chúng ta phước báo lớn hơn chúng ta họ là phàm phu phật là trí huệ viên mãn giác ngộ viên mãn những thần thánh này trí huệ và giác ngộ vẫn chưa đạt tới sự viên mãn cho nên rất nhiều thiên thần địa thần thần tiên học tập với thích ca mâu ni phật nhận thích ca mâu ni phật làm thầy đây là việc rất bình thường cho tới rất nhiều thầy truyền giáo tôn giáo độ trong các tôn giáo khác nhau đều tới nghe Thích Ca Mâu Ni Phật giảng, học tập với Thích Ca Mâu Ni Phật. Thích Ca Mâu Ni Phật không bảo họ thay đổi tôn giáo tín ngưỡng. Điều này nghĩa là sao? Nghĩa là Ngài không phải tôn giáo, chỉ giống như trường học. Học sinh trong trường tin tôn giáo gì cũng được. Quý vị tới ghi danh, quý vị tới học tập, đều hoan nghênh quý vị. Ngài là giáo dục Ngài không phải tôn giáo Nhưng bây giờ chúng ta đánh mất giáo dục rồi Hoàn toàn làm hình thức Nên biến thành tôn giáo Đây không phải ý của Thích Ca Thích Ca muốn làm một tôn giáo Thì hồi đó đã làm rồi Đã xây chùa Đã kiến lập đạo tràng Tại sao hồi đó không xây? Bên trong đó có ý nghĩa rất sâu. Chúng ta phải từ từ cảm nhận thì sẽ hiểu rõ. Cho nên chủ này, câu này, thế giới chân thật đều do ý chí con người ý niệm của chúng ta sáng tạo ra vậy ý niệm của chúng ta nhất định có thể thay đổi đây chính là điều những nhà khoa học này đưa ra dùng tâm khống vật dùng ý niệm của tâm chúng ta để khống chế vật chất điều này có lý luận để căn cứ theo phương pháp hiệu quả nhất đối kháng với ý niệm phiến diện của người khác là niệm câu chủ tế của Kitô giáo này cứu chúng con thoát ly khung ác đây là lời cầu nguyện của tín đồ Kitô đối với thượng đế trong đó nhất định có câu này cầu thượng đế cứu chúng con thoát ly khổ nạn thoát ly hung ác bởi vì người khác có ý niệm phiến diện quyền trụ quý vị đối với quý vị phóng ra ý niệm ác này họ hận quý vị oán hận quý vị nghĩ mọi cách nguyền rủa quý vị người nguyền rủa quý vị quá nhiều có người từng nói với tôi họ nói pháp sư tịnh không bao nhiêu người đang hận ngài rủa ngài ngài vẫn còn sống được ngài nhờ điều gì ở đây có đáp án tôi không có cầu nguyện tôi nhờ vào việc họ rủa tôi cũng được hủy bán tôi cũng được hãm hại cũng được tôi hoàn toàn dùng tâm cảm ơn tôi tiếp nhận tôi chúc phúc mỗi người họ tại sao họ tiêu nghiệp chướng giúp tôi không có nhiều người rủa tôi như vậy Nghiệp chướng từ vô thị kiếp tới nay Làm sao tôi tiêu trừ được Đây là sự thật Không phải giả à, Đã kích càng nghiêm trọng Nghiệp chướng tiêu trừ càng nhiều Cho nên nghiệp chướng tiêu rồi Cảnh giới đó hết sức tốt à, Một lần trắc trở to lớn Phía sau là một bầu ánh sáng à, Đây là điều rất nhiều lão đồng tu theo tôi nhiều năm đều nhìn thấy không trải qua một lần đầy đọa bản thân không nâng cao lên được cho nên họ giúp tôi nâng cao tôi cho rằng họ có ý tốt họ không phải ý xấu À, Đuổi tôi đi rồi Đuổi đi rồi Tôi tới một nơi còn tốt hơn nơi ban đầu Tôi phải cảm ơn họ à, Không thể không cảm ơn à, Chúng ta thường đổi môi trường là càng đổi càng tốt Nếu như hồi đó tôi ở Đài Loan Những đồng tu học Phật đó ở Đài Loan Không đuổi tôi đi Không ép tôi đi Thì đời này tôi sẽ không rời khỏi Đài Loan Ảnh hưởng không lớn Đuổi tôi đi rồi Tôi tới nước Mỹ Tới Canada liền dần dần ảnh hưởng cả thế giới ở singapore singapore ép tôi không ở được nữa không thể không đi di dân tới australia tôi có cảm ơn họ không cảm ơn họ tại sao nếu tôi ở singapore cả đời tôi cũng không ra khỏi cái dòng đó tới australia rồi tôi liền tới liên hiệp quốc càng ngày càng thù thắng cho nên đối với mỗi người đều cảm ơn đều đã giúp đỡ tôi bản thân tôi không thể phát triển sức thúc đẩy của tôi là nghịch tăng thượng duyên đối với tôi mới có tác dụng ở trong cảnh giới thuận tôi như như bất động toàn là nghịch tăng thượng duyên thật muốn ở trong đó định cư luôn chỉ là không cách nào ép quý vị không đi không được cho nên từng bước từng bước ép tôi đi tôi quay đầu lại đối với mỗi bậc thang đều cảm kích thật vậy không phải giả hoàn toàn là tâm cảm ơn là tình thương Tôi cảm thấy người thế gian này không có ai thực sự có ác ý với tôi. À. Họ không dùng phương pháp này tôi không thể nâng cao. À, Họ phải mạo hiểm tạo tội nghiệp đọa ác đạo để giúp đỡ tôi nâng cao tôi có thể không cảm ơn ừ. sao các lão đồng tu nghĩ lại lời tôi nói cho kỹ thì sẽ thấy có lý quý vị sẽ hiểu rõ mãi mãi là một tâm cảm ơn giống như ca lợi dương đối phó những dục tiên nhân giúp những dục tiên nhân thành phật sớm hơn là Thích Ca Mâu Ni Phật. Thích Ca Mâu Ni Phật vốn dĩ thành Phật sau Bồ Tát Di Lặc. Hiện kiếp Thiên Phật. Thích Ca xếp hàng thứ năm. Di Lặc xếp hàng thứ tư. Bởi vì Ca Lợi Dương giúp đỡ Ngài. Cắt bỏ thân thể không có tư hào oán hận còn cảm ơn ngài đã thăng cấp thành phật trước biến thành hiền kiếp tôn phật thứ tư bồ tát di lặc là tôn phật kế tiếp chúng ta phải hiểu đạo lý này người bức hại chúng ta người sỉ nhục chúng ta người hủy bán chúng ta đều là ân nhân ở chủ này có thể nhẫn có thể không động sân hận không có oán hận còn biết cảm ơn sự tiêu nghiệp chướng này là tiêu trừ biên độ lớn không có cái gì lớn hơn sức mạnh này cho nên quý vị nếu có trí huệ quý vị sẽ dùng đặc biệt cảm ơn đối với những người này À, tôi đặc biệt ngày ngày hồi hướng cho những người này ở đây tôi đều cúng bà dị quý vị nhìn cho kỹ à. gây phiền phức cho tôi hãm hại tôi tôi đều cúng bà dị tôi không có hận họ tôi thích họ tôi cảm kích họ cảm ơn ngày nay tôi có thành tựu này đều do họ giúp tôi nâng cao có một loại tư tưởng có thể khắc phục bất kỳ tâm trạng hay tình cảnh phiến diện nào tư tưởng quy gia tức là về nhà về quê quê nhà ở đâu quê nhà ở thường tịch quan quê nhà là tự tánh hồi quy tự tánh tức là diệu giác như lai tư tưởng quy gia là khát khao cùng cực và mục tiêu cuộc đời của một người trong những giây phút khốn khó nhất nó có thể giúp chúng ta đứng vững trên quỹ đạo vốn dị của chúng ta không bị ảnh hưởng không bị quấy nhiễu nhất định không thể sản sinh oán hận đối lập đối địch đối kháng trong môi trường này vậy là hư rồi chiến tranh là do không thể kiểm soát chính mình nên mới xảy ra quý vị luôn giữ gìn nhẫn nhường chiến tranh sẽ không xảy ra nhưng nếu như chúng ta không chống lại chẳng phải sẽ luôn bị người ta sỉ nhục bị người ta tàn hại hủy diệt chủng tộc của chúng ta sao không sai kết quả thật sự là như vậy nhưng quý vị không chống cự quý vị mặc dù bị hủy diệt chúng ta di dân lên trời lên cảnh giới càng tốt hơn họ tạo nghiệp này họ sẽ đọa địa ngục Tại sao? Họ sát hại dân lương thiện Không có lý do để sát hại Cho nên quý vị nghĩ về hướng xa Vẫn là được lợi ích Nhưng làm sao ngăn ngừa chuyện này xảy ra Giáo dục Một sự giáo dục có đức hạnh Người tốt thật sự từ bi Người xấu nhìn thấy họ cũng không dám ra tay không nhận tâm ra tay người này không phải người xấu à, quý vị ừ, có cần vật ừ, gì thì yêu cầu họ họ cho quý vị quý vị không cần phải đi cướp không cần phải giết người phóng lửa họ sẽ cho quý vị con người có lương tâm nhân tính bổn thiện cho nên giáo dục rất quan trọng đây là người dân tộc ta ở bất kỳ chủng tộc nào trên toàn thế giới chủng tộc chúng ta cũng là thứ nhất từ xưa tới nay ngàn vạn năm trước hiểu được giáo dục luân lý giáo dục đạo đức giáo dục nhân quả dạy tốt con người À, Cho nên chủng tộc này Xã hội này Mấy ngàn năm nay Trị an trường cửu à, Một số người nước ngoài Nghiên cứu lịch sử văn hóa truyền thống Cảm thấy kỳ lạ Sao xảy ra được Giáo dục tôi nghe giáo vụ trưởng đại học queensland nói với tôi mấy năm trước tôi về australia hiệu trưởng mời tôi ăn cơm bởi vì trường có tặng cho tôi một học vị tiến sĩ giáo vụ trưởng tiếp tôi nói với tôi ông nói trước chiến tranh thế giới thứ hai trước đại chiến thế giới lần thứ hai australia có một số chuyên gia học giả nghiên cứu một vấn đề bốn văn minh lớn cổ đại trên thế giới ba cái đã không còn tại sao văn minh cổ Trung Quốc còn có thể tiếp tục tồn tại? Dùng chuyên đề này để nghiên cứu. Sau cùng có được kết luận, mọi người hầu như đều khẳng định nhất trí. Họ nói, có thể là người Trung Quốc biết giáo dục gia đình có được kết luận này ông tới nói với tôi tôi khẳng định với ông tôi nói kết luận này là chính xác không sai chút nào trung quốc từ xưa tới nay đời đời thế thế cho tới những năm cuối triều mãn thanh không ai không coi trọng giáo dục gia đình bởi vì trung quốc là một đại gia đình gia đình nếu không có giáo dục gia đình sẽ bị loạn cho nên người trung quốc sanh ra sống cuộc sống đoàn thể ngày nay đó là cuộc sống xã hội họ không phải là hành vi cá nhân họ là hành vi quần thể trung quốc thời cổ đại đơn vị xã hội này chính là gia đình một gia đình chính là một đơn vị quý vị tới nông thôn trung quốc bây giờ mà coi đó là dương trang đó là lý trang Ờ, một thôn trang đó là người một nhà ờ, Đời đời thế thế không phân nhà ờ, Một gia đình như vậy Ngũ đại, đồng đường Chúng ta mở tộc phủ ra Đều là năm đời Năm đời đó là gì? Một nhà Nhân khẩu phát triển nhiều hơn Lại xây dựng một nhà Tức tách ra rồi xây dựng một nhà nữa cho nên họ quan hệ rất mật thiết nhất định phải hiểu quan hệ luân lý quan hệ luân lý là quan hệ giữa người và người duy trì tộc quần này duy trì xã hội hòa hợp này trên thực tế là ngũ luân ngũ thường, tứ duy, bát đức. Rất đơn giản, không hề phiền phức. Đây là gia đạo. Người người đều học tập sẽ biến thành gia học. Mỗi người đều tuân thủ sẽ biến thành gia quy. Cho nên, từ nhỏ đã dạy họ cho tốt rồi. Người người là người tốt đều hiểu quy củ. Ví dụ như từ nhỏ đã dạy họ nhường, không có cạnh tranh đôi bên đều nhường nhịn lẫn nhau từ nhỏ đã không thể huấn luyện sự ích kỷ có ích kỷ tương lai gia đình sẽ phiền phức khởi tâm động niệm tôi đều vì cả gia đình này tôi không phải vì cá nhân bản thân tôi cá nhân chính mình thành tựu to tới đâu quan dinh quy cho gia đình quan dinh của cả gia tộc quan niệm này chỉ có người trung quốc có người nước ngoài không có à, cho nên chủng tộc trung quốc này có thể từ thời giang minh cổ đại cho tới bây giờ nó vẫn chưa tiêu mất nguyên nhân ở chỗ này bây giờ tới thời gian nguy hiểm nhất nếu như không thể quay lại dạy học truyền thống trung quốc trung quốc thật sự nền văn minh này trong thời đại này sẽ tiêu mất bốn nền văn minh cổ đại đều không còn nữa rất là đáng tiếc nền văn minh cổ này của trung quốc không những có thể cứu trung quốc thôn bi